hát bài hát này cùng cô nha Màu cam ta gọi là orange Vàng tươi ta có yellow Màu tím như sim là purple Còn lại màu nâu là brown Hồng pink black đen màu xanh blue Đừng quên xanh là green green Màu trắng trắng white màu xám xám gray Còn lại màu đỏ là red bài hát này cùng cô nha Màu cam ta gọi là orange Vàng tươi ta có yellow Màu tím như sim là purple Còn lại màu nâu là brown Hồng pink black đen màu xanh blue Đừng quên xanh là green green Màu trắng trắng white màu xám xám gray Còn lại màu đỏ là red bài hát này cùng cô nha Màu cam ta gọi là orange Vàng tươi ta có yellow Màu tím như sim là purple Còn lại màu nâu là brown Hồng, pink, black, đen, màu xanh, blue Đừng quên xanh lá green, green Màu trắng, trắng, white, màu xám, xám, gray. Còn lại màu đỏ là red Hát bài hát này cùng cô nha Màu cam ta gọi là orange Vàng tươi ta có yellow Màu tím như sim là purple Còn lại màu nâu là brown Hồng, pink, black, đen, màu xanh, blue Đừng quên xanh lá green, green Màu trắng trắng white, màu xám xám gray Còn lại màu đỏ là red Màu cam ta gọi là orange Vàng tươi ta có yellow Màu tím như sim là purple Còn lại màu nâu là brown Hồng pink black đen màu xanh blue Đừng quên xanh lá green green Màu trắng trắng white màu xám xám gray Còn lại màu đỏ là red Để nhớ màu sắc trong tiếng Anh nhanh nhất Thì các bạn hãy thử hát bài hát này cùng cô nhé Bây giờ chúng ta cùng nghe và học các từ vựng trong bài hát vừa rồi nào. One, two, three, Agonga, yellow, purple, brown, pink, black, blue, green, gray, white, red. Repeat again. Agonga, yellow, purple, brown, pink, black, blue, green, gray, white, red, once again, agonga, yellow, purple, brown, pink, black, blue, green, gray, white, red.